Đây là ví dụ đầu tiên, bài ôn tập đầu tiên. Bài tập đầu tiên đề bài cho như sau. Đặt một hiệu điện thế bằng 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2 A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa thì cường độ dòng điện chạy qua nó có giá trị nào dưới đây? Và ở bài ôn tập số 1 thầy cho bài tập dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ tìm một trong cái bốn đáp án này. À, sau đây thầy ờ, hướng dẫn các em. Trước tiên thầy ờ, bài này là bài trắc nghiệm nên thầy sẽ hướng dẫn các em giải nhanh thôi, bỏ qua vài bước như là tóm tắt phức tạp hoặc là câu từ nên chúng ta sẽ tiến hành giải. Ở thứ nhất là đề bài cho là đây ở đây là đề bài cho là U1 bằng 3V. Thì đề bài cho cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này I1 thì bằng 0,2 ampere. Hỏi nếu tăng thêm 12 V nữa, tăng thêm 12 V nữa tức tức là U2 nó sẽ bằng tăng thêm 12 tức là 3 cộng với 12 thì sẽ là 15 V. Thì I2 bằng hỏi chấm. Để làm bài tập này thì ờ, chúng ta sẽ có thể áp dụng lý luận ôm cũng được hoặc ta vận dụng kiến thức của bài đầu tiên, bài số 1 trong chương 1 này. Ở ờ, bài số 1 này cho chúng ta biết về mối quan hệ giữa U và I thì từ đó ta có thể làm được bài này hoặc là định luật ôm ví dụ